thì à, với chủ đề hôm nay mình sẽ cùng với à, quý vị tìm hiểu à, làm thế nào để mình đăng một cái đoạn video hay hình lên các cái trang mạng xã hội như là YouTube, YouTube hay là Facebook hay là Zalo hay là các trang mạng xã hội khác với cái chất lượng ảnh cao nhất về độ phân giải cao nhất thì, thì như các bạn thấy đó thì youtube hiện nay người ta ta mới cái có một chiến thuật là ưu tiên cho các bạn mà đăng video với cái chất lượng mà full HD là 1080p trở lên để tức là để để là là là làm tăng cái hiệu suất người xem làm cho YouTube của mình là là đến với cái người dùng cao nhất bởi vì là à, được YouTube đề xuất lên cho nên cái video đó sẽ được nhiều lượt xem nhất thì mình càng làm được uh, cái cái app chất lượng cao thì càng được là hệ thống YouTube đề xuất nhiều hơn thì mình nghĩ các tác mạng cả rồi khác cũng vậy ai cũng muốn là là người ta đăng ảnh đăng video lên lên lên cái cái à, cái trang của mình thì đẹp đó không ai muốn là sáng <laughs> xấu cả cho nên là à, mình cùng các bạn là tìm hiểu về điều đó thì với cái uh, hai phần phần điện thoại là iOS mà mình đang nói chuyện với cùng các bạn đây thì uh, à, các cái phần à, cài đặt khác giống như máy ảnh vậy thì người ta là thường vào chữ phần có chữ cài đặt chúng ta click vào chữ cài đặt mình lướt xuống mình tìm à, mình tìm cái phần mà mình cần cần cài đặt thì ở đây mà là một nội dung chính của mình là mình tìm hiểu là cách cài đặt để cài máy ảnh như thế nào thì mình tìm máy ảnh hay là chữ camera đâu rồi bản đồ lá bàn sức khỏe ảnh camera à, đây đây đây camera đây camera giờ cứ có cái, cái hình là máy ảnh này đó ở đây hay à, mình với cái điện thoại mình mình đang là đang để cái chế độ là 1080p tại 30 fps và quay chậm là 1080p tại 120 fps thì mình ờ, xem xem thử là ở trong phần này người ta có gửi cho mình những cái gì bây giờ mình click vào quay video à. thì ở đây người ta ta gửi cho mình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 gửi cho mình thì tùy theo cách sử dụng của mình mà mình mình chọn cho phù hợp ví dụ như mình à, à, lưu những cái ảnh mà mình không nhất thiết là là phải cần đẹp ví dụ như ba cái ảnh là linh tinh à, à dọc đường mà mình muốn là theo dõi xong mình xóa thôi thì mình chọn là 720 PHD tại 30 PHD được ở đây mình uh, chụp hình có thêm để mình lưu kỷ niệm của mình và có thể là mình à, mình sáng ảnh ra làm cho làm những bức ảnh đẹp người ta người ta chỉnh sửa cái ảnh mình là đẹp thì mình muốn là đẹp thì mình sẽ chọn cái này chọn như vậy là từ 1080 p HD tại 30 fps này trở xuống đó à, thì càng về phía về phía dưới này thì cái cái cái cái, cái, ờ, cái chất lượng ảnh càng cao độ phân giải càng cao và vấn đề và với như với được mới mình thì thì mình là 1080 p hay là 720 p thì những cái cái cái ờ, cái độ phân giải này thì mình mình đã trong trên gần như là bộ trong trên rồi đó là mình đã đó, xem được tivi của mình là 50 inch thì đã quá đẹp lắm rồi đó quá đẹp lắm rồi còn mà ngang từ bốn dòng phía dưới thì <laughs> người ta là là xem hình xem video ở cái cái màn hình rất là lớn mà mà các bạn thấy mà dọc đường mình đi à, người ta quảng cạo là mình đi dọc đường mình thấy đó thì là người ta coi người ta để cái chế độ là 7k trở lên là 7k 4k 4k đó, đó. thì ờ, mình, mình chọn là là một công tắc mặc dù cái mặc định của người ta mặc định người ta là bây giờ anh sẽ sẽ thì dưới này đó. một ba mươi megabyte với một không tám không p HD tại ba mươi fps mặc định à một bảy 175 MB với 1080 PHD tại 60 fps 10 hơn à bây giờ mình chọn là là là mình quay phim cho đẹp đi mình chọn mượt hơn chọn 60 à này còn, còn mình cũng giảm là không giảm là là lại mấy cái dòng phía dưới này là phong cách phim mình làm cái dưới này là nó nó chiếm dung lượng của mình là mình quay một mà khoảng thời gian bao nhiêu tự nhiên là mà là mẹ ảnh của mình điện thoại của mình nó bảo là hơi <laughs> dung lượng của bạn đã hết nó cũng cho cái thêm được <laughs> đó thôi mình chọn là một không tám p hd tại 60 ATH đi đó 60 rồi quay lại cái phần sau là quay chậm quay chậm thì người ta chọn mặc định đó là 720 PHD tại 240 FPS các thể anh thấy các bạn thấy là cái chữ chữ mơ mơ mơ phía dưới đây này đó, có ba dòng có ba nhiêu chậm, ở đầu dòng đây này đó. Đó. mặc định người ta để bài 20 nhưng mà mình đó, mình làm một cho đẹp mà <laughs> trời à, cái dòng trên này đây ba năm mươi mega một không tám không phd tại một hai mươi fps đó cũng tương tự như vậy mình cao quá nên mình cũng với cái ờ, cái ờ, laptop hay là với cái với ờ, cái cái cái, cái, cái CPU cái cái máy tính của mình á thì mình không muốn xài mấy cái cái cái cái cái này nhiều lắm đâu giờ này đó 4k 4k mấy cái đây mấy dòng này nó, nó, nó cao lắm đó. như vậy cuối cũng làm mình chốt là hai hai dòng dòng thứ nhì là quay video 1080p bài 60 API quay chậm à, bài 20 cho một không tạo không, cho 1080 không cho không đi đây chọn cho cho 1080 này cho nó đạt đó cho đó, như vậy đây đó đã quay chậm một không tạo không p tại 120 API rồi đó như vậy là như các bạn cài đặt như vậy thì uh, khi mà mình quay phim chụp hình và muốn mà uh, để cái cái cái dung lượng này nó, nó để cái cái máy ảnh nó điện thoại mình nó nó lỡ nó đầy á, thì tốt nhất mình mình để nên đem đến cái uh, đem cái laptop hay là đem cái uh, cái máy tính ha trường trường có máy tính hay là chỗ nào đó thì mình mình uh, chuyển cái này chuyện cái, cái cái phần mình quay được mình chụp hình được vào trong cái, cái ờ, máy tính rồi xong đó mình lại lại quay tiếp mình lại chụp hình tiếp đó, đó là cách để mình mình quay được nhiều là lưu được ảnh nhiều trước khi sang gọi hệ điều hành Android đối với điện thoại thì mình lưu ý đối nó lưu là y lại lưu với đường họ đổi thời hệ hành iOS e thì à, về quay video thì chúng ta sẽ um, chọn cái tùy chọn đó là một trong tám tùy chọn là một không tám không p HD tại 60 fps hoặc cũng có thể các bạn chọn 1080p tại 30 fps. Còn những cái tùy chọn khác thì nó độ phân giải quá cao thì so với điện thoại, so với cái à, máy ảnh, so với cái laptop hay là máy vi tính của các bạn có thể là không phù hợp. Rồi, tiếp tục mình lướt điện thoại xuống mình tìm cái phần là máy ảnh đây rồi đó máy ảnh thì như mình nói lời lúc nãy đó lúc nãy đó thì thì uh, trong cái điện thoại là Android về phần cài đặt trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa thông minh. Về ảnh thì chọn chụp màn hình, chúng ta chọn là độ phân giải cao. Như lúc này chúng ta nói đó, là độ phân giải cao, là độ phân giải mà từ 720p trở lên là gọi là độ phân giải cao. Và trong độ phân giải cao vừa rồi đó là mình sẽ chọn là 1080p 30 fps nhưng mà với trường hợp này thì chúng ta không điện thoại này đối với điện thoại Android này thì cái độ phân giải cao thì mình không thấy người, người, người ta ghi ở đây thì à, hai cái đề xuất phía dưới thì mình nghĩ đó là từ 540p trở xuống chứ không tới 720p đâu độ phân giải cao đâu đó rồi bây giờ sang à, quay sẽ sang phần video à, video thì chúng ta chọn là ổn định à, chọn ổn định cài đặt chụp bấm bất kỳ đâu để chụp âm chụp ảnh lưỡi hỗ trợ công cụ làm thẳng nhiều chế độ của cái này cái mặc định người ta không không không kỹ như là mình được chưa chưa sai rồi mấy cái cái cái tùy chọn này không ờ, người ta mặc định người ta không ghi ra không, không làm cho mình cũng không biết ờ, à, à nếu anh này có gương chụp ảnh từ sướng này thì mình nghĩ chắc là mình mình chọn thích mình chọn cái này đi à, chọn cái này đi để cho nó hình ảnh nó, nó nó chắc là có gì hay đấy người ta người ta mới làm như vậy nó đổ cũng dài phía ờ, lúc nào là phía sau ha và cũng dài phía trước à, cái điện thoại người ta bảo là không thể thay đổi cái chỗ này đó. Dạ. nó tóm lại nó tóm lại à, là về về điện thoại Android là tùy chọn chụp ảnh tĩnh là chọn đồ phân giải cao. Về video, video cài đặt ảnh chụp ổn định. À, cảm ơn quý vị. À, xin chào. Như vậy mình đã cùng với các bạn tìm hiểu về cách cài đặt máy ảnh cho điện thoại hệ điều hành iOS và hệ, hệ điều hành Android như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành uh, lưu video và video mình đã làm xong thì ở trong cái video này thì mình đã cùng các bạn tìm hiểu về cách cài đặt máy ảnh cho hai loại hệ điều hành thì cho dù cái hệ điều hành nào đi nữa thì chúng ta cũng như đây à, chúng ta cũng chọn vừa chọn đồ phân giải cao thì cái đồ phân giải cao của mình thì theo cái cách dùng của mình cái ờ, máy tĩnh và wifi ở nhà để mình tải video lên thì mình thấy là cái chất lượng đồ con giải 1080p HD tại 30 fps là cái đồ con giải phù hợp nhất nhưng mà với trường hợp này ở đây mình cái bảy mạch định của mình là chọn là để lưu lại cái video bởi vì mình mình mình quay cái uh, quay màn hình của điện thoại với độ phân giải là 720p nhân với 1080 đó là cái màn hình dọc thì cứ lưu ý cho các bạn là khi mà quay mấy à, cái phim thì mình không không để cái màn hình dọc như trường hợp mình đã quay màn hình như thế này với hai cái hình điều hành này mình quay màn dọc các bạn thấy cái cái phần mà mà mà nó chiều của bên lúc là lúc nãy giờ đó à, là cái khung hình là bảy hai mươi và một sáu không à, khung hình của điện thoại để màn hình dọc nhưng mà khi mình quay thì mình sẽ quay đặt máy ảnh được của điện thoại với theo chiều ngang thì mình sẽ sẽ nhìn được toàn bộ cái khung hình thế này đó. đó. thì các bạn các bạn xem ở TV thế nào như là chúng ta quay màn hình ngang thì như, như, nhìn như vậy còn nếu các bạn quay màn hình dọc thì chúng ta thấy cái phần mà mà mà mình đang đang thế chuột ở đây đó. đó. thì mình kết hợp với những cái phần chữ ở bên trái và bên phải thì mình hoàn chỉnh với phương màn hình là 720 t nhân với 1080 thì mình đã đã khi mình quay với cái cái cái hệ độ phân giải như thế này thì bây giờ mình cần lưu đối với hệ đơn độ phân giải như thế này luôn là bằng cách là chữ xe và chọn local file đó trong local file người ta đã trong tam ta đã đã, đã định hướng cho mình là bởi mình chọn như thế này thì là một hai tám mươi nhân với bảy hai mươi 1280 là màn hình ngang và 720 là màn hình dọc đó. mình chọn nét đó lùi lại mình chọn cái này nó rườm rà lắm chọn cái này hay hơn này mình vô chỗ setting group tông provision setting mình chọn cái dòng mũi tên này mình switch xuống và chúng ta chọn là mp4 only up chu 720P đó là trường hợp này còn trường hợp mà các bạn mà quay phim với cái chất lượng 1080 thì bạn các bạn khi mà bạn làm ghi dạo xong thì chúng ta sẽ lưu gọi là 1080p đó. hoặc là các bạn <laughs> muốn ờ, muốn ờ, muốn muốn cao chế độ cao hơn nữa thì mình còn các cái tùy chọn khác ở phía dưới này ở đây mình sẽ chọn là 720p đó, bởi vì mình quay màn hình của điện thoại với chất lượng là 720p đó, cho nên mình bây giờ mình mình sẽ sẽ lưu với màn hình này giữa mình mình lưu cái cao này thì cái màn hình mình sẽ bị nhỏ đi đó mình chọn 720p đó và chọn next nó đưa tới cho mình đó là, là bởi vì mình đặt tên là cài đặt bài ảnh đó y o s à, phải ẩn À, y o s y o s an rồi an được rồi à. và mình lưu vô kích ở, ở, ở với cái, cái như cái biểu tượng folder này, này. người ta dẫn mình tới cái nơi mình chữa cái cái phần đó lúc nãy mình gọi luôn cái, cái tên của nó là cài đặt máy ảnh này rồi chọn open và chọn save chọn appendix đó lục dịp lục dựa này bao này bắt này hoàn thành và trở lại trở luôn thì à, vừa rồi mình đã cùng nhau tìm hiểu cài đặt máy ảnh của điện thoại iOS và cài đặt máy ảnh của điện thoại Android như thế nào thì à, mặc dù chúng ta quay phim chụp hình với chất lượng HD như vậy nhưng mà nếu chúng ta tải lên Facebook mà chúng ta không có cái cài đặt tại Facebook thì có thể ở trong Facebook nó sẽ có cái chức năng là nén cái file ảnh đó hay nén cái file tư dạo đó cho nhà cho nó dễ tải lên và vì như vậy mà cho thấy là ảnh của một số người cũng quay bằng điện thoại cũng quay bằng điện thoại với, với cấu hình là với chất lượng hạt HD nhưng mà khi đăng lên Facebook thì lại là chất lượng không phải hạt HD mà là 540p hay là 480p hay là 360p chất lượng thấp thì khi chúng ta là là thay đổi kích thước để lên chất lượng HD thì làm cho ảnh nó bị mờ bị nhòe thì à, để cái Facebook nó không đánh cái file ảnh của mình lại hay là file video của mình lại thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt thì cài đặt ở trên máy tính cũng vậy và trên điện thoại cũng vậy thì chúng ta vào ở phía góc trên bên phải cái phía mà ảnh đại diện của mình nó có chữ tài khoản chúng ta click vào đó nó method chúng ta vào chữ cài đặt rồi chúng ta sang phần bên trái của màn hình đó chúng ta kéo con trỏ chuột xuống ở phía dưới cùng à, người riêng tư trang cá nhân và gắn thẻ bà để công khai về tiếng ngôn ngữ xuống nữa xuống đến chỗ phần là video đây đó. video thì chúng ta trong này chúng ta lưu ý ba chỗ thứ nhất là luôn hiện thị phụ đề đây có hai tắt hai hai tùy chọn tắt và bật chúng ta chọn bật video tự động phát chúng ta sẽ bật bật làm gì để là cái video của mình à, nếu mà mình có tải lên nhiều cái thì tải video này chạy xong thì bây giờ các tiếp chúng ta cũng chạy tiếp theo thì có như vậy thì cái cái số lượng người xem ở video chúng ta sẽ nhiều hơn bởi vì được là Facebook người ta người ta đề xuất cho nên ta phải bật này về chất lượng mặc định của video ở đây chúng ta có là mặc định chữ SD thường là hạt đen giữa cỏ đó. rồi chúng ta xem ở cái phần bạn thấy là cái vi diệu chất lượng hạt đen và vi diệu chất lượng là chất lượng là mặc định hay là chỉ ở D là nó nó khả nhau thế nào hai cái này là chất lượng thấp ừ còn hạt đen nửa cọ là chất lượng cao đó. nếu chúng ta không có tùy chọn hạ đen nửa cọ này thì thì Facebook người ta ta ném cái file của mình lại làm cho nhẹ cho nhỏ thôi cho nhẹ cho dễ dễ dễ upload lên đó. rồi bây giờ ta sẽ quay lại cái cái Facebook và thì mình so sánh cho các bạn thấy là để em cái cái lợi ích của việc là tùy chọn hạt để nội cỏ này nó khác biệt so với những cái file ảnh file video mà không cũng có tùy chọn này và vừa tạo vào trang chủ của Facebook nha đây là một trường hợp mà người ta upload lên với cái chất lượng là không biết chất lượng thì thế nào nhưng mà với trường hợp mà mình đang cho các bạn thấy ở đây thì bây giờ này người ta uh, cho mình thấy đó là chất lượng bây giờ này đang ở là 360p các bạn thấy cái hình nó mờ ha mờ thấy rõ luôn đó à. nếu mà mà cái chất tự động 360p này mà chúng ta edit video mà với chất lượng là 720p hoặc là 1080p thì những cái đường đã từ khuôn mặt hay là cánh tay này nó cứ nó để để hết đó. Đó. rồi rồi bây giờ sang cái cái cái phần dấu khác mình thực upload lên và bọn ta vật và xem được và chất lượng là 1080p thì mình nghĩ rằng là với cái chất lượng này thì chắc chắn là cái người tải video này lên upload video này lên người ta đã vô trong trong phần cài đặt Facebook và người ta đã à, đặt cái Facebook này ở chế độ là hạt D nổ có chứ không phải là để chế độ mặc định hoặc là chỉ hẹn đi à, cảm ơn các bạn đã à, xem video này và nếu thấy hữu ích thì cho mình một like và nếu bạn nào đây là lần đầu xem video thì click nút đăng ký và nhận chuông để xem những video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại các bạn